đường bè khu hồ ý hình ý xót xa buồn ý phần quân sao mà bội bạc ý, ý, tròn mong quyết thiên như không có em nhìn ông non

múa hiểm à, vì à, nỗi riêng tây ai ngờ con cào ý hình ý vần xoay ơi ý trời ơi ơi non quạnh ý ý out non cao non cao rừng vắng trốn tình một ngày bằng trốn này cơn sao quân thế tình hào còn Cơ thẳng cơ sao thưa rằng Thưa rằng mới hàn chỉ kia cao mười năm đem cách công lao chuyên cần mới hội lòng vân Thiềm chưa gặp gỡ gì dám tin dám tin tết ngãi trần châu đạo tuy sao trước cũng không ngờ rằng tiếng nước nghe lòng mây bụng không bụng không gắt lửa bò tay mười đông mới nhờ quân tử tin thông vàng đã mới sự duyên này thiếp á đơn thái chàng rằng chàng rằng miễn được như lời cho trong động biển dài quản đâu mới nhớ đẹp nguyện đêm thâu gái tỏ mới sự điểm này thế có cao xanh hàn sơn hàn sơn nghe bảo chim hoa gõ bào cây ấy dưới thoảng đèn nghe thấy chân bước đường thông bể đào bể đào lại lang ta trông sông nam bằng biển thắng cho đi tới ngộ độc tay gõ một thôi tự nhiên tự nhiên nổi trận mới phong à lôi mới than chuyện dan وسلم đời con bối rối gan vàng đau giả sát ấy lúa ngẩn ngơ mặt ngọc ngồi một mình

gặp nhau chắc kinh xuyên sao cơ cầu độc dữ mới truyền đòi trưởng tử tích trí lần liền rằng chúa phải gian xuân truyền đi số kiếp phải tân tức thì lời vương phủ chuyên đi dục kíp mê xích lần bẹt ngài hóa phép thần thông thiên hạ đều cùng mênh mang sống chết vang mưa xa bão dập quỷ cùng tàn tan khắp mọi nơi Trước, trước Chúa cho tới lòng này. Kinh xuyên tội thảo mai đem đầy. Công cán không quan lão nghỉ phòng cho làm quốc tế bại quan thiên nhãn chuyên đưa phật đẹp chức ban trọng rồi mái thiên công an bài của chữa người trần phạm may lại được để sanh thiên tấm lòng thành bay nhất lại ta quạt dầu hai mà tiến cũng nhang hoa tiền tài lưu loát cửa nhà khang linh đã đến đức anh linh kỳ diệu khắp trong chiều đều nhường hiệu kính môi rồi thôi đừng nghĩ ngợi dông dài làm chim kia vũ thì thảo tùy một bước chàng dương sinh chẳng xét ngày giam. anh linh liệt ta nữ chấp chi người vụng bụng nghe chấp mê mạng danh tiên chúa sinh chi hãy lấy việc trước mà suy sự lòng kính châu về lai giang biện trung quân phụ đệ tử thăng long giai thọ trường anh ơi hồi